hộp 6 hộp thôi. 6 hộp là 12 hộp này lấy 12 hộp trước. Lấy 12 hộp hôm nay lấy 12 hộp trước thì uh, mai mai lấy lấy lấy à, trưởng. hôm nào mình uh, ốp thì mình sẽ ốp xem thiếu bao nhiêu thì mình xuống lấy tiếp đường, mình đường khó mình... Không ấy. Cái này mình lấy cái gạch này là gạch uh, 50 người nhé. năm mươi 50 là 78 000 một mét hộp này là 78 000 mình lấy mì à, mì chở dần lên thôi hôm nay anh em chở dần lên. long này rồi tới cho điện dày dày này ở trên này không phải có Thấy không chơi cái này ờ, ốp vào phát là buộc vào được cái này gì ừ hả ở trên châu á à? ông chàng này đi thích chàng này thích đi ấy hơn tốt hơn em ạ anh để hết lên chốc là ấy đấy thằng cái này đi thích hơn đấy mà em ờ, để lên chốc cũng được nếu mà em để giày lên lót giày lên là được lót giày lên là đi nó không, không bị ấy ít giày ít giày nói ít giày thích chẳng lên trên nặng đấy mà hộp này nặng 19 cân nhưng mà Kiểu nhẹ đấy 30 Giang xin chào ờ, cô dì chú bác anh chị và tất cả mọi người à, đã quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh của Sa Trường Giang à, nội dung video ngày hôm nay thì Giang lại tiếp tục chia sẻ với mọi người về cái ngôi nhà mà Giang à, đang làm cho mọi người thì à, Giang cũng chia sẻ với mọi người luôn biết là ngôi nhà này thì cũng xây tặng mọi người giúp ủng hộ mọi người thôi thì Giang nói với mọi người video trước rồi thì mình giúp được ai cái gì đó mình sẽ giúp bằng công sức của mình gì cả thì nếu cô bác anh chị nào mà muốn ủng hộ thêm cho gia đình hay như thế nào đó thì à, giang vẫn nhận món quà của mọi người để chia sẻ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đấy. hôm nay thì à, giang lên đây thì à, tiếp tục truyền tải mọi người cái ngôi nhà mình đang làm à, hôm nay thì giang sẽ mua cái gạch ốp lát này đi mua này sau đó thì mình sẽ thu hồi vỉ nóc để nữa thì chắc vài nữa thì nhà sẽ xong xin mời tất cả mọi người cùng à, theo dõi video nhé sau khi anh em đã chuyển mua được cái ấy à, thì à, cái gạch ốp lát đấy mọi người thì mình lấy thêm gạch này cát rồi đây mình chuyển lên đây rồi thì trên này thì anh em bắt đầu là thu hồi vỉ chắc khoảng ngày mai mai là sẽ xong ngoài kia thì mình sẽ lợp À, trong này thì hôm nay là anh em thì ít lắm có ba bốn người làm thôi không có ai cả cương vẫn lấy xây được đấy chứng tỏ là là máy cắt gỗ này kêu to nhỉ Ôi, sợ đấy, thật máy nó hẳn máy cắt của em còn căng nữa à. Đấy. kiểu như ấy luôn nó mầm mầm mầm mầm giờ mát rồi đấy mát rồi Em đang rung mà nhỉ Hình như là chuẩn luôn mà Anh Thắng bên bên anh dừng chưa Chưa chưa chưa Chuẩn luôn Tí đấy, nữa. nếu mà dừng này Nó cũng tương đối là được rồi mà Không, có không phải tuyệt đối đâu Hả? Thế lại cái vấn liền này nè Liền mừng mà ta mừng lại đeo nó chứ nào mừng lại phải chứ Chứ ta mừng liền ta nó phải liền nếu mà răng là vừa gần luôn đấy Nếu mà răng này hôm nay mình chính lại gần cầm sòng sam sam xí gì nữa mà con đáng liền nên là nếu răng là vừa đấy à. vừa đẹp luôn Đây được rồi không ừ, tranh ờ, nhau có một ly hạ một ly, ly đâu không, không quan trọng ly tính là gì quá chuẩn luôn mỏ này mỏ ly Ui, đứng ở trên này cao đấy trên này là cái thoáng mát trên đồi ở đây đứng nhìn ra thì sáng cái lộ luôn châm đấy nha ninh này không nhanh cái tay cái chân lên một tí ừ. này cân vào Nhìn đấy đi khi nào mà anh cao bằng em thì em mới cưới anh anh chồng Đấy mệt đấy Hàng cao 1m60 ờ, cái mà gần ờ, số 6 số 6 số 7 đấy. tỷ đây. <laughs> Mà câu chuyện là 46.000 tỷ có một người có 46.000 tỷ không biết làm thế nào. Mình nhầm. thước cái tháo này Ôi, ghê ghê ghê anh ra Thế nào? 快半秒了。

nó trên hơi tắm thế đấy thì mũi mới đưa thế đấy <laughs> thùng nhất từ đầu được từ từ ăn được sau cửa buông luôn rồi, à. để nó đổ răng vào mới thứ tự ăn má mình hàng tắm mà 21 22 là là là chuẩn nhất rồi. Đấy, 2, 2, ừ, mình à, 2 mét dưới là, là nó sẽ ấy. Cao quá. Cao quá, nhìn nó chơi vơi. Căn nhà.

đến một nửa một nửa cây là được ấy. một nửa cây thì vì gốc nó to ấy bây giờ tí nữa là à, nối vào đấy một nửa không mình là một phần ba cũng được anh sao một phần ba được cho nó ấy hơn cho nó khỏe rồi sơn nó lại ấy quá một phần ba được Để tí nó nối cây kia nó sẽ chắc ừ. Rồi dao ờ, là được cái đục cái này à, ờ, lực ờ, lấy cho anh thao cái, cái búa kiểu ấy gõ đâu mua bằng gỗ ấy để anh lấy cái dao bập bập nó dễ hơn đâu một đoạn cây nó ngắn ngắn mà em ạ lực ạ một cây ngắn ngắn mà nó nặng nặng một chút để để anh thao anh ấy đấy à, đập vào cái con dao để nó nhanh đấy nó à, dễ đập tí nữa đấy nó làm bập bập anh nhớ bập nó trượt cái này nguy hiểm đoạn cây mà đấy anh có đấy nhàn ăn không vừa dễ làm vừa ấy. Dạ. Vừa đọc. Cảm ơn từng một nửa là là ok rồi hoặc một phần ba hai phần ba cũng được bởi vì còn cây bên kia nữa mà. cây bên kia đè vào thì mình có thể là chỉnh sau bên kia một phần ba cũng được cái này mặt này được chưa anh ra là chiếu khẩn tránh luận các bạn ăn chảo đi cả mà nhanh hơn nhưng này nhưng này xong việc các làm miếng thì là à, số bao lại quá số bút khẩn như bữa này đây có xong rồi cháu teo khẩn đang ờ, sáng luôn có một thôi đúng lộ thắng lộ không quá rồi bài u cháu khai cả là hình và tranh luận gắn hình và bố bị bảo lời chiêu khẩn mung kiểu y kiểu nơ và bảo lời có không bảo rồi mung tấm rồi thì mi được sáng nọ đi thẳng đi không tí nó mắc nó dài xuống dưới lúc mình kê nó khó được đi chạm không ok ok rồi <laughs> ta luôn ta luôn Thật mà em em hàng mà đúng đối thủ bố vợ thì uh, <laughs> rượu thì thôi đấy quá đẹp rồi đấy phẳng rồi đây nhá ông muốn nói nè chứ <laughs> rồi ông Khang này. Lấy, lấy khác cho Ờ. Có ba bốn cái mà em lực lấy ờ, cái khác được mà. Toàn cái loại bú Bú hỏng rồi thôi. Này. Mất thời gian thì gõ lại. Đấy, đúng. Anh nãy vừa qua cái xe đấy phải tôi hiểu. Chứ anh nãy này tới. Đi về đi ở này. Anh em hàng lộc của tôi đấy đúng không ừ. thế đấy đó ôi búa là ăn đâu rồi đúng tay mình nó rồi hoặc chèn ghế mà nó bố là nhưng mình đập vào tay mình nữa đây búa đây đây ú to sướng à mà lại phải búa ông á Ừ, ừ. đẩy được. Ờ. Con này cho lên cơ. Nào. Ép hơi ép ép vào đó nha. lóng hết bầu hỏng hết được cái này nó là tiền thái quá đừng mẻn cầm Thôi rồi, cứ, cứ là cái cây đòn tay của anh này cao hơn cái cái mặt tường này một tí đó, mặt này đấy rồi nó đúng rồi nó thấp hơn là mai anh lợp là nó cái cái, cái tấm pro là nó sẽ mắc vào cái anh này nó chỉ cao hơn một tí một hai ly ba ly đấy nó hở một tí thôi thì, thì, anh lấy cái mốc đó để từ cái, cái, cái à, đầu tấm mới làm dây cước thắng lại đường nào mua ấy đâu ừ? lắp bóng tip tip á tip điện tử tip điện tử cái gì điện đường bóng tip thang làm sao mấy đường đi <laughs> thôi lão rơi rơi ném không kêu rơi không bảo vào rơi rơi mà kịp bảo là chết đấy còn cái cây đây lắm lắm thì mình chỉ cần bằng cái mặt gạch là được còn là cao bố vợ thì là uống rượu tốt nhá ninh ninh thì uh, cũng uống rượu tốt nhá thì chắc chắn ấy rồi nhưng mà nhằm thì mãi em ninh nè đừng dẫm vào cây nhá bước đi nhẹ nhàng thôi ở ờ, cái dưới này em sờ được cái cái mà chưa chát thì sờ được ba lỗ nữa là xong rồi mai là sẵn lợp hai ngày vỏ áo ba ngày ấy nhỉ ba ngày ba ngày ba ngày vào áo chậm lắm nó còn nhiều ngóc ngách với lại còn tường này nó cũng nhanh đâu mà tường này à, nó không như cái tường à, gạch đỏ là lâu thôi tường này là nó rất bám gạch này Đấy, hôm nay thì uh, mấy anh em cũng đã xây xong và thu hồi nóc cũng đã đập đòn tay đấy đòn tay thì bằng gỗ đó mọi người nhé do là kinh phí nó không có mình làm nó nhỏ thôi 35 mét vuông thôi nhỏ nhắn đấy, đòn tay thì bằng à, gỗ mình tận dụng mọi người nhé thì mình sẽ vào áo hết cả trong cả ngoài và gạch ốp lát thì mình cũng đã mua để góc kia thôi gạch ốp lát này mọi người hôm mình mua mà đấy đây 80 nghìn mét vuông ốp lát này màu thì là màu ấy này màu giả gỗ vân gỗ rất là đẹp sáng sạch nhà Đấy, mọi người là xem mà thấy video của Giang mà hay ý nghĩa thiết thực thì cho Giang một cái like và một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh ủng hộ kênh để ra có thêm nhiều cái động lực để chia sẻ giúp đỡ những bà con vùng khó khăn và cô dì chú bác anh chị nào tất cả mọi người mà muốn ủng hộ thêm gia đình một chút để cùng Giang giúp đỡ bà con khó khăn ấy, thì có thể à, liên lạc cho Giang liên hệ với Giang Đấy là video ngày hôm nay thì Giang cũng xin phép được khép lại ở đây thôi Mai mình sẽ à, lợp Sau đó mình vào áo Nhà vệ sinh với nhà bếp nằm bên cạnh nhỏ nhỏ này Thì mình sẽ làm sau mình Xin hẹn à, tất cả cô dì chú bác, anh chị Tất cả mọi người Và ở những video tiếp theo Giang sẽ à, cập nhật cho mọi người biết về căn nhà nhé xin chào tạm biệt hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo